cho Sammy Mình với Sammy mặc cặp với nhau các bạn Đây, các bạn biết cái áo này nó có gì đặc biệt không Các bạn thấy trên áo có mấy con gấu đúng không Nhưng mà con gấu này đặc biệt của nhau các bạn coi nè Đó, bạn thấy gì không Nó sáng đèn nè các bạn Đó nguyên cáo của mình rất là nhiều gấu luôn và nó có thể sáng đèn được các à đỉnh chưa đỉnh chưa đỉnh chưa à. Áo mọi người, đây là video <laughs> quảng cáo áo Đây, đây, đây là cái này vlog của các bạn à, à, à, thấy áo này áo cũ không không? Áo này người ta mới mua, người ta mua, người ta chưa mặc ờ, mặc lần đầu á Trời ơi, cái gì mà mọi người xúm lại chỗ em đông quá vậy? Ủa? Em chưa có áo nè mọi người, coi thử nè Trời ơi, áo, áo cũ mà khoe áo hết mà cũng xem nữa rồi <laughs> ok hôm nay nữa bạn ơi mình đã mời tất cả các thành viên của hero team và hôm nay để chơi chung với mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cái series cả team cùng chơi game nha mọi người nha à, không không bậy rồi nha ngày hôm nay ngày hôm nay nè mình có này đặc biệt nói cho anh em nghe nè hôm nay bọn mình có một một thành viên mới mọi người một thành viên mới đó chính là bạn uh, Shizuka nha mọi người thì uh, bọn mình uh, mới vừa đuổi meme ra khỏi team rồi bọn mình cho bạn Shizuka này vào team nha chào bạn Shizuka Shizuka đó bạn à, thì à, thôi mình đùa các bạn thôi thật ra đây chính là me me á mọi người ạ à. nhưng mà bởi vì là me me à, sử dụng một cái nick à, có tên là shizuka mà nó không có skin cho nên là mấy bạn à, bạn thông cảm nha nói chung đây là me me đó không ai đuổi me ra khỏi tim đó bạn ạ à. <laughs> me me bị ơi anh mới tuyển shizuka rồi rồi mai mới tuyển cả doraemon luôn đúng rồi mai mốt sẽ có doraemon và trong tim luôn nha các bạn nha và ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video mini game thì cái mini game này mình sẽ cho bạn xem nè đây Ôi, khoai, khoai, khoai, ở bên dưới đây nè nhìn nè để để Hả? để để để anh đón nha để để anh đón nha Vậy? mini game ngày hôm nay mình chơi là khám răng cho phong cận đúng không nhưng mà khám răng tào lao kìa cái động nhân vật làm kêu em có một cái răng hả à. ủa tào lao tào lao cái bên kia là mấy bạn nhìn đó bạn ờ. có đón được đây là nhân vật nào không mình nghĩ sammy biết nè sammy nhân vật bên này là sammy uh, biết là ai không trời ơi biết nhìn cái biết luôn á phong cận cái này là, là phong cận em Đúng luôn trời Sammy tôi thông minh quá Phải thưởng cho sao một món quà chính là cái áo Cái áo này mới được ok đỡ đỡ đỡ đỡ nữa quảng cáo Quảng cáo gì người ta mặc cái áo này ta thấy đẹp ta quay thôi cái gì đâu Kỳ cục quá Đó thì hôm nay nữa bạn mới chúng mình chỉ muốn khoe cái quà mới của mình với Sammy thôi á Sau đó mình bắt đầu video này đấy à, Mình thấy lại được chưa ạ ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái mini game nó giống như là mini game à, bắn súng của đột kích vậy á mọi người Chúng ta sẽ vào chúng ta bắn súng bắn chế độ zombie nha mọi người nha Nhưng mà lần này không phải là con zombie Mà người nào bị lây nhiễm sẽ biến thành phong cận SE Nghe hay không, nghe hay không Đó Nói chung ở đây là một cái video game bắn súng Và sẽ có một người ở trong hero team sẽ bị chọn làm phong cận SE là zombie Sẽ tấn công những người khác Đó ờ, à, Vui vui vui Mà bị ờ, tiêu diệt là sẽ biến tất cả biến tất cả biến thành phong cận đấy hả Đúng rồi Đúng rồi Xong luôn, tí nữa thì mình ai cũng hay ăn lười làm luôn rồi, rồi, bây giờ nha, chúng ta sẽ bắt đầu uh, chọn súng nè Ở bên đây là chúng ta chọn súng nè mọi người Mọi người qua chọn súng nè mọi ờ, người Chọn súng à chọn súng á, à, nè à, Tôi nghĩ tôi sẽ chọn súng shotgun đi Súng shotgun là bắn dễ nhất nè Súng ngắn này Rồi, mọi người ơi, mọi người đã chọn xong súng chưa nào Rồi, rồi, về đây, về đây, về đây, về đây Anh không rồi đúng không? Thủ Về đây Em ra đi thủ thôi Trời ơi, trời ơi, cái gì mà chưa gì mà chơi team rồi thôi giờ tôi không có thủ vậy nha này là chơi là không có được gọi là team up với nhau nha phải chơi là phải phản bội nhau chơi chơi chơi kêu chơi với mình băng súng kia mà không chơi thôi thôi thôi, thôi không nói nhiều cái này chơi là phải phản bội nhau thì nó mới vui hiểu không rồi ok bây giờ tôi bắt đầu là chơi nha tiếp. vậy chơi là phản bội nhau rồi zombie sẽ xuất hiện trong vòng xuất hiện oh my god zombie zombie sẽ xuất hiện trong vòng mười mấy phút nữa ở vòng mười mấy giây nữa chạy đi chín tám bảy ai sẽ là ờ. zombie đây đây mọi người ơi cái này nó giống như kiểu murder mystery đó mọi người ờ, zombie sẽ là ai thôi murder thôi ờ. murder mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh im im im im, lặng nào chúng ta xem là ai nào ồ zombie đã xuất hiện Wow, trời mình là zombie Xì đâu, xì đâu, xì đâu nè, xì đâu Chắc là Rô chưa nạp đạn, đâu phải nạp đạn Trời ơi Ủa? Trời ơi mọi người. Zombie nhiều máu lắm mọi người ơi, zombie nhiều máu. Như zombie ở bên dưới nó không phải là zombie đâu mọi người. Đó là Ôi, nhưng mà súng này mạnh quá à. ôi cam ơi, nhìn thấy em rồi. Tí hồi Trời ơi, nè, phong cận nè. Ôi sao mà cái súng này đàn của anh á. Cái gì vậy? Ai? Mọi người, mọi người. sao à. Hay quá rồi, hay quá. Ê mọi người ơi, mọi người. Tôi tôi nói mọi người nghe nè, hiện tại ở đây là còn cái tận 200 giây nữa thì mọi người mới chiến thắng đó nha. Mà trong vòng 200 giây này sẽ có thêm những phong cận SE khác xuất hiện nữa nè Đây quá trời luôn Dạ một zombie chứ Không anh ơi có những con zombie phụ nó vô phụ nữa không Zombie phụ à dùng để phụ phải không nè Zombie phụ là vô phụ Từ từ từ rồi nè rồi nè rồi bên đây nè Rồi tôi đang ấy không cận đang đi à Trời phong cận với Sammy đi chung cặp luôn ba ơi Làm gì vậy đi rồi Ê bắn kìa Trời ơi rồi xong rồi cả mũi ơi em quá với mũi nè ấy à xì đâu xì đâu xì đâu em bảo anh nè giờ team người đang chơi team up á bọn mình cũng phải chơi team up thôi đạn có hạn cho nên á bây giờ bọn mình chỉ cần tấn công một người á thì người ta bắn em hết đạn thì siro sẽ có thể nhào vô đánh được á đâu bây giờ bây giờ nè bây giờ nè bây giờ chơi là phải chơi là phải diệt gắn là phải diệt tàu chứ mà diệt dịch chứ đi đúng vậy anh tấn công phía sau anh tấn công phía sau em tấn công phía trước anh tấn công phía sau em tấn công phía trước ok vô cố lên cố lên còn bao nhiêu giây em một câu giờ đi câu giờ đi câu giờ đi câu đi câu đi đúng rồi đâu sáu sáu sáu sáu sáu sáu lưng đâu tấn công đâu tấn công đi đâu à bị phân giây lần không sao còn 140 giây lần yên tâm đi mọi người không sao cả cứ bình tĩnh à cá mui cá mui à không ơi chị chọn chỗ rồi em à mà rồi rồi thôi bọn mình tấn công cá mui đi rồi không ơi đừng đi không hầm tiếp tới nó không hầm tiếp tới không không không không có hầm tiếp tới không hầm tiếp tới nè nghe nè giờ chim xuống này chơi cái đi cay có cái móng vuốt này à, trời ơi có đồ chơi có đồ chơi có đồ chơi có đồ chơi ơi à, hay quá thôi quay về hoài không ủa em chết hoài chị cái gì vậy ủa, ủa mẹ mẹ đâu vậy sao mọi người đi không đi săn mẹ mẹ đi cái đó đây bạn mới đó mình bên đây ok bạn ơi ok bạn ơi Ờ, từ thôi, từ thôi. Quyền của ông ta với trời, bắt người ta sang người này người kia trời. Từ bạn, từ từ từ nha, từ từ rồi ờ, tấn công đi cây, tấn công đi cây, tấn công đi. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi. Rồi xong sim rồi, xong sim rồi, xong sim rồi. Coi coi dạ. ơi. Có thiệt là sao? ở đâu ở đâu ở đâu à. đuổi theo đuổi theo rồi rồi bên trên đây nè rồi chạy đi xem chạy đi xem dạ, chạy đi đừng lên đừng lên em cũng em cũng làm luôn lên lên lên xem lên lên bây giờ mình chơi không được mình đi trốn đi chạy chạy quá chạy chạy ơi chị mẹ mẹ tg ơi chị mẹ mẹ tg ok bây giờ mọi người không tìm được chỗ lên mọi người tb chỗ em đi ờ gì mọi người bị ao ra ngoài cho nó không vào trong được hiểu không thế là mọi người tê bơi là tê bơi chỗ này xịn đâu chỗ này xịn đâu chỗ này xịn đâu anh trốn anh đây anh trốn đây ừ, xịn nè xịn nè xịn nè xịn cay hay quá cay ơi hay quá sao ơi xì mì xì mì xì mày mẹ bên đây mẹ bên đây mẹ bên đây mẹ bên đây mẹ bên đây mẹ bên nào mẹ cá mui hả cá mui hả cá mui hả cá mui cá mui cá mui cá mui Kairon á Kairon chỉ nghĩ muốn gọi là người ta hack để tạo niềm vui thôi sao mọi người lên đây được nhờ mà mọi người chửi Kairon quá trời trong khi trong khi mấy người kia team up mọi người không nói gì đó trời ủa khoan từ từ bật đâu Shizuka Shizuka chạy em sẽ cô Nobita đi đánh Shizuka đi đi đánh Shizuka đi Shizuka Shizuka Shizuka nè Shizuka Shizuka nè Shizuka hay quá con dịch để nó mua ra trời ơi. Mười ba. Trời ơi. Còn cặp đôi vịt với cả mui thôi. Quá thôi mọi người. Dạ. Xin đôi dạ, Đâu từ cho chạy xuống. Sáu. Năm. Cày hết. Ba. rồi vô vô vô rồi vô. chạy thôi chạy ra coi ai sẽ là zombie đây ai rồi rồi mình rồi thấy, mình thấy rồi, như rồi. có cái gì nó hơi sai sai sai sao á rồi rồi rồi dây thầy thầy thầy nãy á mấy người kia team up với nhau giờ anh em mình team up với nhau đi anh em mình bảo đảm ờ, anh không biết anh không tin đâu nãy em em nhìn thấy anh em thọc cái đầu anh đầu tiên <laughs> ừ ha tính ra em là người đánh cái đầu tiên <laughs> ok không sao đứng lên không được lên đây không được lên đây lớn còn giỏi nữa à, một lại rồi chuẩn bị coi ai đây bắt đầu hay quá zombie xuất hiện wow ai vậy nào lại đây sa mi sa mi sa mi cây ơi sau lưng cây ơi sau lưng kìa ơi anh em anh em anh em anh em có có biết anh anh em anh em có biết một cái trò trong cuộc kích là săn zombie không mọi người giờ anh em mình đi săn Sam ơi Lại đây này cái súng này lâu vậy cái súng này lâu vậy rồi cái súng này bắn lâu quá mọi người ơi rô rô quýnh tôi ờ sao tự nhiên người bắn người được vậy sao người bắn người được vậy thì đừng có bắn ờ, game game nó thực tế mà game nó thực tế vậy à, đúng rồi anh đừng có bắn người ta được súng này bắn lâu vậy cái súng này bị sao cứu help me sao sao Come on! Não! đi gô lắc hơi bị gai ra chạy đừng đùa Dịch đi Đi đâu vừa có hai like không ơi Đi đâu vừa lắc Cá mui à Dịch dịch dịch dùng súng luôn Dịch dùng súng luôn Em mới cứu dịch cho dịch Em mới cứu dịch cho dịch Nên cảm ơn em đi Ai Xí đâu chạy chạy chạy chạy chạy chạy thử xuống đây đi, thử xuống đây, ngon xuống đây đi Một người bọc đầu, một người đuổi theo sau lưng Lên luôn, lên luôn chứ chờ xuống làm gì giờ Sam, lên luôn Ê, nãy em đứng dưới này rồi, thôi anh cứ lên đi ơi. Trời ơi, anh em mình chơi lâu lâu vậy mà không ơi Kệ là em, mình không biết đâu này, không có vụ anh em Anh em hả, anh em nè, anh em nè, anh em nè Anh em, nè anh em Bên này, bên này cay rồi cay đòn nữa cay đòn ơi suzuka đã chết nha rồi còn sim ấy đúng không ê mọi người mọi người mọi người từ từ sim sim sim sim đâu sim nóc hả nó bài nó bài nó bài nó bài đi kiếm xem mọi người đi kiếm xem mỗi người một let's go let's freaking go hello từ từ à, à, xem ơi xem bên dưới xem bên dưới mọi người ơi xem bên dưới nè chết rồi mọi người ơi mạnh cái gì mạnh cái gì ôi trời ơi mạnh dễ sợ luôn á cái đó người ta gọi là biến thành hero trong đột kích anh đó người cuối cùng đúng không rồi rồi người cuối cùng người cuối cùng đỉnh vãi đỉnh vãi ok rồi chúng nó cùng nhau đến với trận 3 mọi người nha let's go rồi ok bạn ơi chúng nó cùng nhau đến trận số 3 nha let's go go yeah. go nè nè nè bô nè bô nè bô nè bô nè bô nè bô Ơi bây giờ em quyết định rồi, em sẽ bắt cua bởi vì zombie trong đây cào mấy phát mới chết lận. <laughs> Ờ, em sẽ gọi là bắt cua theo luôn. Em em sẽ không, em em sẽ chơi trò bắt cua để chạy đây. Ủa cái gì vậy? Sao vẫn là súng sút kênh vậy? Ủa nãy là mình chơi súng nhắm mà. Mít ơi, Trần luôn ơi. Oh no. Dịch hả? Dịch hả? Đi đi dạ. chung đi chung chung chung chung. Mẹ mẹ mẹ mẹ. Mẹ mẹ mẹ mẹ. Mẹ mẹ bên này. Trời ơi, trưởng tim, trưởng tim bắt cua gà. Mẹ mẹ bên này, không ở bên kia, cay ở giữa. Cay ở giữa nha. Đúng rồi. Bắn bắn. Hùa dịch đây dịch đây dịch đây. Ê bên đây nè, bên đây nè, dịch dịch dịch qua kia kìa. Mọi người, mọi người tập tập tập chung leo này nha mọi người. Sang lồng dịch luôn. Đúng rồi, đi sang lồng dịch luôn. Mét tao mệt quá, đang bị giết bởi cam ơi không dạ. mọi người ơi mọi người ơi mọi người đừng đi săn mọi người mà đi săn mọi người sẽ bắn trúng nhau á trên bây giờ mọi người tập tập trung lên hết chỗ chỗ chỗ trên này của mình nè đó bọn mình đứng trên đây chung nhau hết tội dịch quá dịch dịch bên dưới dịch bên dưới kìa dịch bên dưới kìa cẩn thận dịch ơi em dễ đi chậm dịch quá rồi lùi tôi sam ơi đằng sau sam ơi đằng sau đằng sau chạy đi mọi người chạy đi tôi bắn phụ cho dịch nè ơi hết đạn rồi dịch nè ai chạy đi sim ơi leo đây nè sim ơi chỗ này này sim ơi canh nha cạnh nha bình tĩnh bên này bên này nè dạ. cay ơi chạy đi cay đánh từ từ đi anh anh đánh kia nó không có đam cái gì cái gì mới lên ơi ờ, thám thính bởi vì thám thính cho nên hero team đã bị thất bại đi thăm đó bạn bởi vì thám ơi à, chính là mọi người đã chết chính ra ơi mọi người bây giờ chỉ còn có me me với lại là Jimmy đang đứng phía trên thôi tụi mình bọc đầu đi Shizuka nè Shizuka Shizuka Shizuka hả Rô, đuổi heo đâu À, siêu ca chết rồi, còn mèo xí mới Yên tâm, bảnh hoài là cũng hết à Còn một người nữa, còn một người nữa Còn một người nữa Hình như là ca mui Ca mui, ca mui Chạy đi Sim ơi Có lẽ là anh ơi, Sim lại rồi Hello Sim Hello Sim Hello Sim Hello Sim nãy Sim mất cái điều đó Sim định chơi tụi mình kìa Bạn có tình bày đi trốn mà nói chuyện dài để có thời gian để kiếm mày anh Chứ còn gì nữa Thì tại anh còn gì nữa anh cứ từ từ từ từ hoài mọi người ơi tôi kiếm mọi ngóc ngách camui có thể núp ở trong những cái góc nào đó ở bên dưới này chẳng hạn tâm nói một chuyện mai cũng biết bây giờ chúng ta đổi game đi không cho bà xuống nữa chúng ta sẽ trốn tìm đi mui ơi cái này không phải game trốn tìm nha chị quân tử lên xíu vậy ơi cái luật của cái game này là người cuối cùng là trở thành hero mà hero có nghĩa là gì hero là anh hùng chúng ta là hero vậy mà chị là chung ta là còn người đây mui ra giờ còn 10 giây Chị chính là Trời chị chị chính là nỗi nhục của hai đôi tim Làm sao mà biết được Vì tôi số được một cái chó Ngốc tối Bây giờ tôi Ê, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, tầng quá vậy Chứ hắn này đã quá là hèn hạ luôn á Em nói thiệt với chị luôn á là em mà biến thành hero là em cũng làm đi trang chị dạ, Trời ơi không ngờ đơn cũng hèn hạ luôn Trời ơi trời Biết rồi giờ dạ, hero team á Hero team cái này không gọi là hèn hạ Cái này người ta dạ, gọi là chờ thời để chiến thắng này đúng không Nãy Simi bị anh em dím, Simi định bóc cái gì chơi anh em Đúng rồi <laughs> Ok mọi người ơi, thôi được rồi Coi như là chúng ta đã chơi xong cái mini game đột kích bắn zombie phiên bản Minecraft vừa rồi thì bạn thấy game này như thế nào có vui hay không? Mấy bạn có muốn Hero Team một mình sẽ làm thêm những cái series Hero Team cùng chơi game với nhau nữa hay không? Thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết và hãy cho cái video đạt được 20.000 like mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha. Nếu như bạn nào muốn Hero Team chơi chung với nhau full như thế này đông vui như thế này nhớ comment và nhớ nhấn vào nút like nha. Ok, 20.000 like nha các bạn. Ok và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau và nhớ hãy qua bên kênh của Mr Dịch Siro, Timmy, Sammy, Kairon, Mimi, Kamui Ai đó ta? Ai đâu? Này, không cần tí dây các bạn Không cần tí dây nữa để đăng ký ủng hộ cho mình nha mọi người cùng Cũng vậy, bye bye Hello team, hello team